để khắc họa lên một cái tuổi thơ thì có rất nhiều nhạc sĩ đã viết bằng nhiều cách khác nhau nhưng tôi đã chọn một cái hình tượng lá me xanh để nói lên tuổi thơ của các em chúng tôi sử dụng cái, cái lá me xanh để tạo nên cái hình ảnh mà cái tuổi học trò đấy à, với áo trắng đến trường rồi con đường đến trường và tất cả những đó mang lại cho các em một cái sự uh, một những cái kỷ niệm ngọt ngào và một cái tuổi thơ được sống và được học tập trong một cái đất nước à, yên bình của mình trường trường nhàng từng chiếc lá đi tìm trò chơi lang thang màu mây trong bay về trên chiếc áo dài con đường đi hò bập bềnh cơn gió hẹn cánh mẹ ai nhìn nhìn trong lúc đùa vui